Khó khó khó chết mẹ mày rồi con Đâu mà đang lại Nghĩa chỉ thị 16 ra đường hạn chế ra đường còn bây giờ mình ra đường mình còn không bịch thuốc tan nữa mình tin tao phạt mày không tin tin có giấy test không dạ có từ đâu đưa đây để dạ, em nhà em đang đi nghĩa mà sao em lấy cái được rồi cái giấy luôn đi rồi à, mày khai tên số điện thoại dạ. rồi xin của mày có gì họ tao điện ra làm việc dạ. rồi mày tên gì nguyễn chứ vậy rồi năm sinh ngày sinh năm sinh là hai nghìn lẻ sáu hai nghìn lẻ sáu dạ Rồi số hội Số hội là không ba năm bốn hai hai 0354 hai ba hai ba nghe hai 223 ba ừ. Rồi hội ra làm việc nha Trời ơi